tháng ngày những nhớ cùng thương mênh mang kỷ niệm vẫn vương trọn đời bôn ba khắp bốn phương trời trái tim gửi tròn về nơi quê nhà đất mẹ y thái bình chăm nhớ. mẹ đi thay bình nhớ lũy tre xanh nhớ hàng cáu khom chuối nhớ năm sân đình bãi nghĩa con để nhớ nụ cười em gái em gái thôn đi vương vấn đi trong ý lòng tiếng sao tiếng sao diệu quê vương vấn đi trong ý lòng nhớ trăng rằm hội keo nhớ đồng thơm hương lúa thèm nghe khúc ca trèo mẹ hát năm xưa câu thề hẹn ước bên nước y còn y đỏ nhớ lắm nhớ lắm dòng sông bên nước y còn y đỏ nhớ chiều khéo may hớm ca nước vội ai đợi ai chờ chào đến cho nhau những nỗi nhớ thêm mi dài thái bình đất mẹ yêu thương chẳng nói nên ý lời bức tranh quê hương trang sách mới phơi phơi đủ cười đẹp mãi bài ca thái bình nỗi nhớ nỗi nhớ trong ý